dáng giấc mơ quay về vẫn nguyên vẹn như hôm nào lá bay theo gió xôn xao trời vội vàng ngang qua, chúng ta chẳng thể nâng niu như câu thề cứ như vậy tôi không một lời lặng lẽ thế chi xa chiều mưa bên hiên vang buồn còn ai thương ai mong ai điều anh luôn giữ kín trong tim thương ai na na